hủy diệt miền Bắc đưa miền Bắc chúng ta trở về thời đồ đá cơ mà các đồng chí để nó ngăn chặn sự chi viện của chúng ta với cách mạng miền Nam